레아 레아 나에게 렐로 렐로 보내마이 몽구 모망게 몽구 chi Bangale Mori Leang Leang Naige Lelo Lelo Gole Mai Mungu memanggil Mungu ngasangi Dong ngaji Banggele mori Onda Onda Going go out Neka, neka pesaga Ngalis naime Hingga tu kage Ongaji panggil 레아 레아 나에게 렐로 렐로 보내마이 몽gur 모망게 몽gur 상배 Puji Panggele Mori Ondang Ondang Going go on Nekan Nekan Pesagaan 온다 going go on 내가 내가 bersaga ngalis naige hingga tu kage dongaji bangerle mori ngalis naige hingga tu kage 떠나지 방금 내 머리 떠나지 방금 내 머리